Quý tín chủ tuổi canh tuất kính mến, Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý tín chủ, các nhà tiên tri đã tiết lộ rằng năm 2023, quý tín chủ có 3 tháng vận trình cực kỳ là may mắn, có vận may cực đỏ, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc ùn ùn kéo về, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc trúng thưởng sẽ rất cao giúp cho quý tín chủ đổi đời đại gia mua đất mua nhà mua xe người người phải ngưỡng mộ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 có người còn bị đe dọa tính mạng bởi tiền tài, vất vả gian khổ gần như hết cả cuộc đời mà không nhờ cậy được anh em nào. Vận số con người vốn là thăng trầm bất định, chẳng có số mệnh nào là thập toàn thập mỹ cả. Tuy nhiên, khi bước vào năm 2023 âm lịch, lá số tử vi dự báo tuổi canh tuất, sinh năm 1970, nhờ ăn ở hiền lành, tu tâm tích đức, nên về già được hưởng lộc trời cho. Đặc biệt, chỉ cần đặt chân vào 3 tháng phát tài này, thì ắt thoát khỏi mệnh khổ, đổi đời cải vận, mua nhà, tậu xe, tiền bạc ùn ùn đầu về túi, thần tài, thần may mắn mở kho ban tài, phát lộc, mọi khó khăn cực khổ trước đây đều tan biến, thay vào đó là tiền tỷ cầm tay, tiền vàng nhét nước két, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy, vận mệnh của con giáp này biến động ra sao? Năm 2023 âm lịch quý vị cần làm gì để đón được 3 tháng may mắn vào nhà? Cách hóa giải phong thủy nào giúp cho quý vị kiếm tiền tỷ về tay. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết của video. Bí mật động trời năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970, được lộc trời ban, tiền vàng ngập két, trả sạch nợ nần, dầu nứt tường đổ vách trong 3 tháng phát tài này. Xét cung mệnh cuộc đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh con giáp canh tuất, sinh năm 1970, mang mệnh thoa xuyến kim. Họ là những người tốt bụng, khiêm tốn, có sức quyến rũ, khá thực tế và có nguyên tắc riêng. Họ là những người quan tâm và suy nghĩ nhiều cho người khác, tuy nhiên họ cũng là người khá nhạy cảm, thích tranh luận và hay phán xét. Mệnh chủ canh tuất là người thông minh, chăm chỉ, thẳng thắn, đề cao lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Tuy không quá coi trọng tiền bạc, vật chất, nhưng họ lại có khả năng kiếm tiền và cân bằng được cuộc sống. Chính bởi tính cách này mà con giáp canh thuất sinh năm 1970 có thể gặt hái được nhiều thành công, mở rộng được tình yêu, mối quan hệ xã sao tốt đẹp. Thế nhưng mệnh chủ chưa đạt được sự bứt phá trên đường sự nghiệp của bản thân trong năm 2022 nhâm dần trước đó. Cùng nhìn lại quãng đường mà canh tuất đã đi qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên canh tuất mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên canh tuất mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, canh tuất mới có vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn trái bỏng. Vậy nên năm nhâm dần 2022 vừa qua, không có gì là sai khi canh tuất vấp ngã cả không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, người tệ bạc cũng không ít. Trung quy, chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người không có ai là không vấp ngã, lắm lúc canh tuất con cảm thấy vui mừng, vì ít xa ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn tươi trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm tươi đẹp của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này, thay vì tự vấn bản thân, lại trách người mắng đời, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, canh tuất sẽ không làm vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, canh tuất dù đời sống sung túc hay vất vả họ đều mang cho mình những vết thương sâu lắng. Canh tuất ơi nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân, rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc, canh tuất có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin, hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên, mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại, mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đầu đời. Kỳ thực, sau những vấp ngã, khó khăn người tuổi canh tuất cũng tôi rèn cho mình một bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này canh tuất khi đứng trước mọi việc đều không còn sao động, não loạn tâm can nữa, mà thay vào đó là nói năng từ tốn, Sao tiếp lịch, sự xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là khiến người khác chố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, canh tuất có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị, họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Canh tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can không cầu thả nông nổi bột chộp bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn thì đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì như một loại hồ đồ, nhưng kỳ thực không phải, ngược lại đó là một loại thông minh sáng suốt vô cùng. Không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở tuổi này, khi đối đãi với người, Canh Tuất luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà ba dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình mà khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Và bước vào năm 2023, con giáp canh tuất, sinh năm 1970, được trời Phật thương che chở, ban cho nhiều cơ hội đổi đời, vận may bàn xuống. Điều quan trọng mệnh chủ cần nắm chắc là ghi nhớ 3 tháng đổi đời này trong năm 2023 để không bỏ lỡ cơ hội may mắn cực đỏ này nhé. Đầu tiên xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm có thiên can là quý thủy, địa chi là mão mộc, người tuổi canh tuất mệnh kim. Xét theo thiên can cho thấy, canh gặp quý được dự báo là bình hòa, công việc trong năm gặp được quý nhân, thiên can còn được hiểu là ý trời, thiên là chỉ trời. Vì vậy mà trong năm những ai làm ăn chân chính, ăn ở hiền lành, thì ắt được trời Phật thương, cơ hội xuất hiện ùn ùn, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Xét theo địa chi cho thấy, Tuất gặp Mão Lâm cục diện nhị hợp, điềm báo trong năm bạn có thể gặp được quý nhân, dù làm bất cứ việc gì cũng có người trợ giúp, cất nhắc. Trong năm, những ai tuổi canh Tuất muốn cầu công danh sự nghiệp thì đều được như ý nguyện, khó khăn có người giải quyết giúp, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc kiếm cũng ngày càng nhiều hơn, cuộc sống bớt đói khổ rất nhiều. Xét theo ngũ hành cho thấy, kim gặp kim, trong năm bạn cũng được thúc đẩy tài vượng khí, tài lộc dồi dào, công việc xuất hiện mối làm ăn lớn, quan chức gia tăng bổng lộc, con cháu được nhờ vả. Tuy nhiên, gia đạo có chút bất ổn, do kim gặp kim quá vượng, có phần cứng nhắc và quả quyết, ngoài ra quý vị lại quá bận rộn cho công việc mà không có thời gian cho người nhà. Tính khí thì cứng nhắc, nóng nảy, lại không có thời gian quan tâm gia đình, chuyện tình cảm trở nên thiếu hụt rất nhiều. Nếu cân bằng được cuộc sống và công việc thì khó khăn ắt hóa dài mà thôi. Có thể thấy năm 2023 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi canh tuất có nhị hợp tương trợ, bạn có thể dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo. Khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn một lối đi. May mắn hơn, người làm công ăn lương còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những cơ hội lớn, dấu hiệu thăng chức, tăng lương ngày càng xuất hiện nhiều. Về tài lộc cũng có dấu hiệu ngày một tăng tiến, người làm kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay. Người làm công ăn lương chỉ cần chăm chỉ với công việc của mình, ắt nhận được một nguồn tiền xứng đáng với công sức bỏ ra. Phương diện tình duyên, gia đạo, được ngũ hành tương sinh, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui về con cháu trong nhà, cũng như vậy quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó, cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Có điều, vận trình của con cái vẫn gặp rất nhiều khó khăn đáng kể. Năm 2023 âm lịch là năm của sao mộc tinh tọa chấn. Sau này ngự tại phía đông, đất nước Việt Nam lại nằm phía đông nam, đặc biệt sao mộc tinh này là sao chủ về trí tuệ và kinh nghiệm. Quý vị con cái đã lớn, có cuộc sống riêng, tuy nhiên còn quá trẻ nên thiếu sự va vấp, thiếu trải nghiệm. Nếu có thời gian, quý vị nên ngồi lại chia sẻ và quan tâm tới con cái nhiều hơn, bằng chính những kinh nghiệm của quý vị sẽ đem tới cho con cái rất nhiều chỗ tốt. Xét tử vi niên hạn năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xem tử vi cho thấy, tuổi canh tuất năm 2023 âm lịch gặp vận niên hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái. Hình ảnh này mang ý nghĩa cát lành, no đủ về vật chất và viên mãn về tinh thần. Bởi khi được ăn nhiều trái cây no đủ, báo hiệu năm quý mão làm việc gì to hay nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, trồng trọt, chăn nuôi thì bội thu, vận đỏ như son, khởi sự gì là sự ấy rất thắng. Chuyện tình cảm gia đạo duy trì ở mức bình ổn, gia đình trong ấm ngoài êm, thêm niềm vui con cái. Có điều cần lưu ý đương số nên cẩn thận lời nói nghĩ sao nói vậy, chứ đừng nói dối bản thân kẻo phải khổ tâm liên miên. Xét phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm có thiên can là quý thủy, địa chi là mão mộc, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Mệnh kim chiếu theo ngũ hành cho thấy, kim sinh thủy, kim lại khắc mộc, điềm báo vận trình trong năm biến động thất thường, có hung có cát. May mắn con đường công danh sự nghiệp của người tuổi canh tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được người đời giúp đỡ. Vì thế nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì, thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bạn bè và đồng nghiệp tốt, những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần hăng hái, làm việc chăm chỉ bằng kinh nghiệm của mình, bạn chắc chắn sẽ thu về thành công tốt mà thôi. Trong năm, nếu khẳng định được bản thân, cấp trên cũng sẽ đánh giá cao bạn, dấu hiệu thăng chức tăng lương cũng xuất hiện nhiều hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán trong năm đều có lộc, bạn có một năm kiếm tiền như hái. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công rất cao. Với ai có ý định khởi nghiệp, cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành, có điều trong năm vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng. Trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Cùng với sự nghiệp ổn định, tài lộc của người tuổi canh tuất cũng có biến động bất ngờ, tiền bạc kiếm được một khoản lớn, Đồng thời trong năm có thực thần xuất hiện, đương số không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước nữa. Nhất là những người sinh vào các tháng, tháng 4, tháng 5 và 6 âm lịch, nhận được tài khí vượng, tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Với người làm công ăn lương, bằng sự chăm chỉ cố gắng và nhiệt huyết trong công việc, bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên cũng đánh giá cao về bạn, dấu hiệu thăng chức, tăng lương xuất hiện, chất lượng cuộc sống cũng biến đổi, tiền bạc kiếm được ngày càng nhiều hơn. Với người làm kinh doanh, trong năm có thực thần xuất hiện, đương số bạn cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước nữa. Ngược lại, bản thân biết cách đa dạng các hạng mục kinh doanh, đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với nam mạng canh tuất, phương diện tài chính của con giáp này cũng khá lý tưởng trong năm 2023. Bạn có thêm nhiều khoản thu nhập nhờ công việc tiến triển thuận lợi, bồng lộc dư giả. Việc đầu tư, kinh doanh cũng không cần quá lao tâm khổ tứ, vẫn có lợi nhuận đổ về. Bạn chỉ cần bỏ công sức thì áp thu được thành quả xứng đáng. Với nữ mạng canh tuất, tình hình tài chính có nhiều bước phát triển đáng kể. Người làm công ăn lương thì bên cạnh khoản thu nhập ổn định, còn có thêm các khoản lương, thưởng, hoa hồng, nhờ thành tích xuất sắc đạt được. Những người làm kinh doanh, buôn bán có thể gặp được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, quy mô mở rộng, đón càng nhiều tiền về túi. Xét về phương diện tình duyên gia đạo năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Xem tử vi năm 2023 âm lịch cho thấy, phương diện tình cảm gia đạo tuổi canh tuất khá ổn, không nảy sinh những sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly đổ vỡ, trong năm vận đào hoa của nam giới vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám, không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn. Nếu không thoát được sự cám dỗ tiểu sắc, e rằng hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Nữ mệnh tuổi canh tuất cũng sẽ hút đào hoa xấu, trong gia đình vốn đã có chuyện buồn hoặc xung đột từ trước, nay lại càng thêm rắc rối, u sầu, cần đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt cả tình và tiền. Có điều, vận trình con cái vẫn gặp rất nhiều khó khăn đáng kể. Năm 2023 âm lịch là năm của sao Mộc Tinh tòa chấn, sao này ngự tại phía đông, đất nước Việt Nam lại nằm ở phía đông nam, đặc biệt sao Mộc Tinh này là sao chủ về trí tuệ và kinh nghiệm. Quý vị con cái đã lớn, có cuộc sống riêng, tuy nhiên còn quá trẻ, nên thiếu sự va vấp, thiếu trải nghiệm. Nếu có thời gian quý vị nên ngồi lại chia sẻ và quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn bằng chính những kinh nghiệm quý giá của bản mệnh sẽ giúp ích cho con cái của quý vị rất nhiều. Xét về phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Bước sang năm 2023 âm lịch, bạn không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Năm này bạn có thể yên tâm mà bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công. Trong mọi việc đều cần phải một quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm, một chiều. Dù bạn làm công việc gì đi nữa bạn, cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Ở tuổi 54, bạn cũng cần chú ý vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, sẽ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn nhiều thời gian để bình phục. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ, tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch để quý bác có được sự chuẩn bị cho tương lai của mình. Đầu tiên là tháng tư âm lịch. Trong năm 2023, việc kiếm tiền của tuổi canh tuất sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn khi con giáp này bước vào tháng tư âm lịch. Đây cũng là lúc mà tin vui về tài chính sẽ liên tiếp báo về, bản mệnh có lúc còn không có thời gian để nghỉ ngơi vì thời cơ kiếm tiền dồn dập đến ngơi tay làm mất tiền. Đặc biệt, những bạn làm về kinh doanh lĩnh vực ẩm thực hay bán lẻ sẽ có mức lợi nhuận tăng vọt hơn hẳn so với thời gian trước. Bản mệnh được thần tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó. Với những bạn chuyên tâm đầu tư, kinh doanh thì quý nhân sẽ dẫn dắt cho bản mệnh tìm thấy những mối đầu tư sinh lời khá thuận lợi. Tất nhiên, bản mệnh cũng phải làm việc, phải bỏ công sức của mình ra nhưng với mức lợi nhuận thu về sau đó thì bạn thấy hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đã làm. Tiếp theo là tháng 7 âm lịch. Tuổi canh tuất sẽ tạo được nhiều tiếng vang trong tháng 7 âm lịch này, tài vận chuyển biến tích cực, xua đi đám mây đen ảm đạm của những tháng trước đó. Tháng cô hồn nhiều kiêng kỵ, cũng nhiều người thấy xui xẻo khi tiền bạc thất thoát, nhưng riêng con giáp này thì lại thấy. Đây chính là thời điểm kiếm tiền tốt, chẳng thế mà còn được gọi là tháng phát tài năm 2023 của tuổi canh tuất, Bản mệnh nếu làm ăn trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, dịch vụ hay bất động sản thì thu nhập chắc chắn sẽ lý tưởng, khả quan hơn trước rất nhiều. Số tiền bạn thu về trong tháng 7 âm này có khi còn lớn bằng cả mấy tháng trước cộng lại. Những khó khăn, vất vả khổ nhọc trước đó được đền đáp xứng đáng, bản mệnh sẽ được trao cho tài lộc dồi dào. Con giáp này hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để có thể chạy đua với thời gian. Thời cơ kiếm tiền tới rồi đi, chẳng đợi ai. Vì thế nếu bạn chậm chân thì coi như bạn mất tiền. Tuy vậy, bản mệnh cũng cần phải cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư, đừng ham cái lợi trước mắt mà đẩy mình vào nguy hiểm. Cần phải biết rằng tiền bạc bạn có được trong tháng ngoài yếu tố may mắn thì còn cần phải nỗ lực tự thân của mình nữa, chẳng có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu ạ. À. Cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Tháng cuối năm này, tài lộc tuổi canh tuất tăng vọt, mức thu nhập lý tưởng có con giáp này khiến bao người nhìn vào mà trầm trồ ngưỡng mộ gỡ bỏ hết những khó khăn trở ngại trước ấy con giáp này băng băng tiến bước đạt được nhiều thành quả rực rỡ thu nhập tăng tiến rõ rệt những gì bạn có được hoàn toàn là nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng tuổi canh tuất không để mình bị tụt lại mà luôn cố gắng nỗ lực để vươn lên vị trí đầu tiên những giọt mồ hôi nước mắt của bản mệnh được đổi lại bằng thành quả rực rỡ tài lộc hanh thông thuận lợi bản mệnh có thể yên tâm để đón Tết về con giáp này cần linh động và mạnh mẽ hơn trong những quyết định và hành động của mình. Bạn có thể sẽ vấp phải sự phản đối trái chiều, nhưng đừng vì thế mà lùi bước, sẽ chỉ khiến bạn hối hận sau này mà thôi. Người làm ăn, kinh doanh, cần dám nghĩ dám làm, đừng để cơ hội vượt qua chỉ vì trần trừ do dự. Thời cơ để bạn kiếm tiền không còn nhiều, hơn nữa cuối năm còn là thời cơ tốt để đẩy mạnh nguồn doanh thu nữa. Chỉ khi bạn chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình thì bạn mới có thể chiến thắng người khác tài lộc đang ở phía trước vẫy gọi, hãy lấy đó làm động lực cho mình. Quý vị thân mến, có câu chuyện ý nghĩa Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý vị như sau. Câu chuyện mang tựa đề gà ăn xin muốn thế chỗ của vị Bồ Tát. Một người ăn mày vô tình đi qua một ngôi miếu thờ tự, thấy rất đông người, bèn ghé vào vì tò mò. Bước vào bên trong, anh nhìn lên chính điện thấy một vị Bồ Tát đang ngồi trên đài sen, ung dung, tự tại người ăn mày ngỏ lời xin bồ tát con có thể đổi vị trí của ngài không bồ tát nghe vậy mới nói chỉ cần con người đây không nói gì cả là được thấy việc quá dễ anh vội nhận lời và lên trên đài sen ngồi trước mắt anh là cả một thiên hạ hỗn loạn phân tranh người cầu cái này người cầu cái khác chẳng phút nào ngơi tuy nhiên vì đã nhận lời bồ tát không mở miệng nói gì nên anh ta vẫn giữ im lặng không nói chuyện một hôm có một người phú ông đến cầu khấn xin Bồ Tát hãy ban cho con Mỹ Đức. Người này vái gập đầu quỳ gối, gập tới, gập lui. Không may túi tiền của ông ta bị rơi ra ngoài, nhưng phú ông hoàn toàn không hề hay biết. Người ăn xin định mở miệng nhắc, nhưng ông lại nhớ lời dặn của Bồ Tát, nên nhẫn lại không nói. Sau khi vị phú ông rời đi, có một người nghèo đói tới. Người nghèo xin Bồ Tát hãy giúp con, ban cho con xin chút tiền. Nhà con có người bệnh nặng, không có tiền cứu chữa, con đang cần tiền gấp, Xin xong người này cúi xuống gập đầu vái lại. Khi người này vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một túi tiền bên cạnh. Quá vui mừng người nghèo nói, Bồ Tát thật quá hiển linh, con được tiền rồi, người này mau chóng rời đi. Người ăn xin ngồi trên đài sen chứng kiến mọi việc, định mở miệng nói, đó không phải là Bồ Tát hiển linh, mà là của vị phú ông kia đánh rơi, nhưng sau cùng nhớ lời Bồ Tát nên lại thôi không nói nữa. Lúc này, có một người đánh cá đến, người đánh cá nói, xin Bồ Tát hãy ban cho con sự an toàn, để con ra khơi không gặp phải sóng to, gió lớn. Vái lại xong, người này định quay đầu bước đi, thì vị phú ông khi nãy mất tiền quay lại. Vị phú ông cho rằng túi tiền của mình đánh rơi bị người đánh cá nhặt được không trả, nên sinh ra mâu thuẫn, hai người lao vào đánh nhau. Phú ông thì một mực khẳng định túi tiền của mình bị người đánh cá lấy, còn người đánh cá vì bị oan ức nên cũng chẳng thể nhẫn lại được. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Người ăn xin nhẫn nhịn không được nữa, đành lên tiếng quát, dừng tay, sau rồi bước xuống đem toàn bộ chân tướng nói ra, mọi việc được xử lý êm đẹp. Khi người ăn xin xử lý xong xuôi, Bồ Tát mới hỏi anh ta, con cảm thấy xử lý như vậy có chính xác không? Con tốt nhất vẫn nên đi làm một người ăn xin thì tốt hơn. Con mở miệng nói ra sự thật và cho rằng đó là công đạo. Nhưng con không biết rằng, người nghèo kia vì vậy mà không có tiền cứu mạng người nhà, vị phú ông cũng vì thế mà không tích được công đức và người đánh cá vì ra biển mà bị sóng lật thuyền bỏ mạng nơi đáy biển. Nếu như con không mở miệng nói ra, thì người nghèo kia có tiền cứu mạng người nhà, vị phú ông kia mất chút tiền nhưng lại cứu được một mạng người, tích được công đức. Và sau cùng người đánh cá kia vì chuyện hiểu nhầm nên sẽ phải phân bua vướng mắc, không theo kịp thuyền ra khơi, ắt sẽ bảo toàn được tính mạng. Người ăn mày nghe xong, cúi lại khi hiểu ra vấn đề, anh ta lặng lẽ rời đi, Bài học từ câu chuyện cuộc sống về im lặng. Hãy để vạn sự tùy duyên, mọi chuyện sẽ có cách sắp xếp tốt nhất theo cách mà nó đang diễn ra. Có những việc tưởng như rằng việc tốt bụng nên ta giúp đỡ, nhưng kỳ thực là đang làm hỏng việc. Khi chúng ta đang rơi vào một hoàn cảnh nào đó, thì có thể tưởng là tốt đẹp, nhưng lại tệ hại. Trong khi đó những việc tưởng xấu lại hóa thành mỹ mãn. Đó chính là vẻ đẹp cuộc sống, khi không ai dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng ta ở phía trước Vậy nên có thể im lặng mà quan sát đời biến đổi cũng là một loại năng lực, có thể tùy thuận theo tự nhiên mà sống cũng là một loại hạnh phúc. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi canh tuất, sinh năm 1970 được lộc trời ban, tiền vàng ngập két trong 3 tháng tốt, năm quý mão 2023 này. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.